Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Những năm gần đây, đồ án quy hoạch sông Hồng đang khiến người dân quan tâm hơn bao giờ hết. Khi theo đồ án này, thì thủ đô của chúng ta sẽ là một thành phố với dòng sông Hồng chảy qua như một giải lụa tô điểm cho thành phố ngày một đẹp hơn. Nhìn sang các nước khác trên thế giới, chúng ta có thể thấy thành phố nào có dòng sông làm điểm nhấn thì thành phố đó đều rất giàu đẹp và ấn tượng. Trong video ngày hôm nay,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 Saint Petersburg là thành phố thứ hai của Nga sau thủ đô Moscow. Nơi đây nổi tiếng với những công trình lịch sử như cung điện, nhà thờ, viện bảo tàng. Bạn có thể ghé thăm con sông Neva tuyệt đẹp, điểm nhấn ấn tượng của thành phố, chảy từ hồ Ladoga tới vịnh Phần Lan, đoạn chảy qua Saint Petersburg dài 28 km. Ngược dòng thời gian hơn 300 năm về trước, Saint Petersburg được khai sinh bởi Peter Đại Đế vào năm 1703 với mục đích xây dựng một thành phố thể hiện sự hùng mạnh của nước Nga vĩ đại. Vị trí xây dựng đầu tiên được khởi công ngay từ năm 1703 trên hòn đảo Quan Thỏ, giành được từ người Thụy Điển. Công trình được xây dựng đầu tiên trên đảo là pháo đài Saint Petersburg, ngày nay có tên là pháo đài Petro và Pau, hiện là nơi an nghỉ của các vị sa hoàng. trải qua hơn 3 thế kỷ với nhiều biến cố lịch sử, địa danh Saint Petersburg đã được đổi tên nhiều lần, từ Petrograd tới Leningrad, rồi lại quay về với tên gọi Saint Petersburg sau cuộc trưng cầu dân Ý năm 1991. Thành phố đã được tổ chức UNESCO công nhận là thành phố du lịch hấp dẫn thứ 8 của thế giới với 221 bảo tàng, 2.000 thư viện và hàng nghìn công trình lịch sử nổi bật về kiến trúc, văn hóa. Đồng thời, trung bình mỗi năm có khoảng 100 lễ hội và các cuộc thi văn hóa nghệ thuật khác nhau, trong đó có hơn 50 cuộc thi quốc tế cũng được tổ chức tại Saint Petersburg. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với Bruges, của Bỉ. được mệnh danh là Venice của miền Bắc châu Âu. Thành phố Bruges đứng đầu danh sách những nơi đẹp nhất ở Bỉ. Thành phố này mang nét đẹp lãng mạn với nhiều cây cầu cổ kính rêu phong, nằm trên các con cây nhỏ nằm dưới thành phố ngầm và kiến trúc châu Âu trung cổ. Là một trong bốn thành phố sông nước nổi tiếng của châu Âu, bên cạnh Venice Amsterdam, Stockholm. Nhưng Bruges lại để lại ấn tượng rất riêng. Bruges mê hoặc bởi sự êm đềm đầy lạ lẫm, Bruges trầm mặc, bình yên và cổ xưa đến nao lòng. Đến Bruges, bạn nghĩ mình đang ở trong một bộ phim xung quanh toàn những ngôi nhà mang đậm phong cách châu Âu thời Trung Cổ. Là vùng đất định cư của người Hà Lan, những ngôi nhà nơi đây có sự pha trộn giữa kiến trúc trích và kiến trúc rất đặc trưng của xứ sở hoa tulip. Những ngôi nhà gạch đỏ hay tường xám trò, xen lẫn đâu đó những căn nhà bằng gỗ bạc màu thời gian, những tháp chuông phong cách Gothic. Tất cả phủ lên không gian rú ghét vẻ thâm trầm, cổ kính – Cái tên tiếp theo chúng ta sẽ đến ngày hôm nay, thủ đô Paris của Pháp. Paris không chỉ hấp dẫn du khách bởi sự lãng mạn cùng những công trình kiến trúc cổ kính, thành phố còn được biết đến bởi dòng sông Seine xinh đẹp chảy qua. Hai bên bờ sông là một loạt các công trình như nhà thờ Đức Bà, tháp Eiffel, bảo tàng Louvre, quần thể kiến trúc bên bờ sông Sen đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Dòng sông Sen chảy ngang qua thành phố Paris và cũng gắn bó khá nhiều với các điểm du lịch của thành phố này. Ngay thủ đô xinh đẹp đã có rất nhiều cây cầu bắc ngang qua dòng sông này. Mỗi nơi lại đem lại một nét đẹp kiến trúc và vẻ đẹp riêng – Nổi bật nhất trong số đó là cây cầu Pioneer với kiến trúc đặc biệt và nối hai thành phố lớn nhỏ với nhau. Và đây cũng là cây cầu cổ nhất còn đến hiện nay. Một trải nghiệm bạn không thể bỏ qua, đó chính là ngồi thuyền trên dòng sông Sen và ngắm kinh đô ánh sáng, thành phố của tình yêu này một lần nữa bạn sẽ thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp, sự cổ kính theo dọc bờ sông, chắc chắn bạn sẽ nhớ mãi. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với thủ đô London của Anh. London thành phố cổ kính đắt đỏ bậc nhất châu Âu, là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa, nghệ thuật, mang đậm dấu ấn lịch sử. Dòng sông thêm xinh đẹp và bình yên, trải qua London tạo nên một khung cảnh lãng mạn khôn tả, đặc biệt khi hoàng hôn về. Dòng sông cũng được xem là một trong những biểu tượng của thành phố. Ngày nay, London là một thành phố toàn cầu với thế mạnh về nghệ thuật, thương mại, giáo dục, giải trí, thời trang, tài chính, chăm sóc sức khỏe, truyền thông, dịch vụ chuyên nghiệp, nghiên cứu và phát triển, du lịch và giao thông. Tất cả đều góp phần tạo nên sự ưu việt của nó. Đây là một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới và có GDP của khu vực đô thị lớn thứ năm hoặc thứ sáu trên thế giới tùy theo thang đo. Cái tên tiếp theo ngày hôm nay, mời các bạn cùng chúng tôi đến với Thượng Hải, Trung Quốc. Thành phố Thượng Hải là biểu tượng cho sự phát triển kinh tế thần kỳ của Trung Quốc, với những khu phố hiện đại bậc nhất châu Á, cùng rất nhiều tòa tháp trong trời. Thành phố được chia làm hai khu Đông Tây, nằm hai bên bờ sông Hoàng Phố. Dòng sông này được ví như giải lụa mềm thơ mộng, tạo nên điểm nhấn độc đáo của Thượng Hải – Sông Hoàng Phố được ví như mạch nguồn thịnh vượng chảy qua thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, hình thành nên đô thị vô cùng sầm uất. Đặc trưng phát triển ở đây là lấy mốc khu vực bờ sông để mở rộng dần ra các khu phố. Khác với khu phố cổ, phố đông, quận mới phố đông, hiện đại với những tòa nhà chọc trời, những con đường nhiều làn xe được quy hoạch rất chỉnh chu. được mệnh danh là Paris của phương Đông. Vẻ đẹp hiện đại sánh ngang với New York và Paris, mức độ rộng lớn chỉ sau thành phố Mumbai của Ấn Độ. Đến thăm Thượng Hải, các bạn sẽ choáng ngợp trước vẻ sầm uất của những tòa nhà chọc trời, những con đường hay cây cầu ngoạn mục, nơi mà có thể cảm nhận được nhịp sống sôi động của một thành phố hiện đại bậc nhất thế giới, thế nhưng không làm mờ đi nét văn hóa truyền thống cổ xưa của người dân Trung Hoa. Thành phố bên sông thứ bảy chúng ta sẽ đến ngày hôm nay, thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Thủ đô Stockholm của Thụy Điển là thành phố có kiến trúc cổ điển và lịch sử lâu đời. Thành phố được xây dựng trên nhiều hòn đảo, được nối với nhau bằng những cây cầu xen giữa các con kênh. Hệ thống kênh rạch này đến từ sông Cô Tà, dòng sông dài nhất ở Bắc Âu. Cái nôi của thành phố Stockholm chính là Gamasan, nằm phía nam trung tâm Stockholm ngày nay, được xây dựng trên ba hòn đảo nhỏ. Gamlasan là một trong những khu phố trung cổ lớn nhất và được gìn giữ tốt nhất ở châu Âu, là địa danh hấp dẫn nhất của Stockholm. Khu phố tập trung nhiều con hẻm, ngôi nhà và công trình kiến trúc cổ như lâu đài, nhà thờ, Và bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi đến với thủ đô Amsterdam của Hà Lan. Amsterdam là thủ đô của Hà Lan, cũng là một trong những thành phố đẹp nhất châu Âu. Điểm ấn tượng khi tới Hà Lan chính là hệ thống kênh rạch chẳng chịt chạy khắp thành phố. Bốn con kênh lớn đã tạo nên một mê cung thực sự cho bất kỳ ai tới đây lần đầu. Các con kênh và những cây cầu có từ thế kỷ 13 được coi là biểu tượng đẹp nhất lãng mạn nhất ở Amsterdam mà bất kỳ du khách nào đã một lần đến đây đều bị đốn gục ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tại Amsterdam có những chiếc thuyền gondola, hai đầu mũi thuyền cong vút đặc trưng của vườn Ý. Trong cái tiết trời rét lạnh của miền ôn đới châu Âu, thật tuyệt vời khi được ngồi trên một con tàu từ từ rẽ nước, ngắm những ngôi nhà cổ kính san sát nhau – và những cây cầu thấp để có thể chạm vào đầu người. Hàng nghìn ngôi nhà cổ với màu gạch đỏ và nâu trầm xinh xắn, như khắc họa thêm cho bức tranh phong cảnh tuyệt mỹ hai bên bờ kênh. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với thủ đô Viên của Áo. Là thủ đô của Cộng hòa Áo, Viên nằm ở phía đông bắc, dưới chân núi Alber. Dòng sông Danube trong xanh êm đềm chảy qua thành phố. Khu rừng viên xanh tươi ôm trọn viên khiến nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng tạo cảm hứng cho các nhà sáng tạo nghệ thuật. thủ đô Viên của Áo, đã từng xoắn ngôi Melbourne của Australia để trở thành thành phố đáng sống nhất thế giới. Viên mang một vẻ đẹp cổ kính, nhưng cũng không kém phần hiện đại. Nơi đây là kinh đô của âm nhạc, nghệ thuật kiến trúc và đô thị xanh. Một điểm nhấn khác của thành phố là dòng sông Danube hùng vĩ, chảy qua như tô điểm thêm sự lãng mạn và vẻ đẹp nơi đây. với diện tích khoảng 440 km vuông. Viên có khí hậu ôn đới. Vào mùa đông, Viên thường có những đợt gió ấm áp, khiến cho thời tiết vô cùng dễ chịu. Viên là trung tâm kinh tế, văn hóa chính trị của Áo. Năm 2001, thành phố lịch sử này đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới – và cuối cùng ngày hôm nay, thủ đô Bangkok của Thái Lan. Thủ đô Bangkok của Thái Lan là một trong những thành phố sôi động, nhộn nhịp với nhiều đền chùa cổ kính và nền ẩm thực tuyệt vời. Chảy xuyên qua thành phố là dòng sông Chao Phraya, nối từ phía Bắc ra đến Vịnh Thái Lan, Hệ thống kênh đảo ở đây được xây dựng hai bên bờ sông từ thế kỷ 19, đi qua nhiều điểm du lịch hấp dẫn. Năm 2022, theo kết quả của một cuộc bình chọn trao giải thưởng tốt nhất châu Á do website du lịch nổi tiếng Travel and Leisure thực hiện, thủ đô Bangkok của Thái Lan đã trở thành điểm đến đứng đầu danh sách top 10 thành phố du lịch ở Đông Nam Á –